đây là một cái bức tường cao hơn 10 mét và dài đến 100 mét đấy vấn đề xếp 15 người công nhân khoảng 15 người bị thương và cái điều rất là đáng bất ngờ là và ngay trong ờ, ngày hôm nay thôi thì ba người có liên quan ờ, có liên quan đến cái vụ việc này bây giờ đã bị tạm giam rồi để cho quý vị và các bạn có thể theo dõi hình dung rõ được ở bên ờ, khu công nghiệp Giang Điền ở Đồng Nai sẽ như thế nào các bạn hãy cùng theo chân tôi vào trong trang web của Google Maps để có thể à, tìm hiểu những thông tin rõ nhất đầu tiên là chúng tôi đã cùng nói đến khu công nghiệp công Giang Điền chúng ta đang sẽ cùng tìm đến cái vị trí mà xảy ra cái vụ mà sập bức tường ngày hôm qua đấy để xem sẽ như thế nào điều đáng chú ý nhất đây chính là cái khu vực này là đây là chính là cái phần bản đồ mà chúng ta cũng nhìn này vậy không biết là chúng ta có thể nhìn thấy cái vị trí mà bức tường nó bị đổ sập nó nằm ở đâu Và bên trong này nó cũng có giống như cái khu công nghiệp Tiên Sơn ở mình ấy thì cũng có cái cái đường đi kiểu này không ngờ là ai bên trong cái môn địa lý ngày hôm qua mà tôi được học thì nó lại là và là đây là tập trung công nghiệp nhiều nhất khu công nghiệp Giang Điền tỉnh Đồng Nai đây chúng ta có thể nói đến một cái chỗ mà từng xảy ra một cái sập sự cố tường hiện tại là những cái khu vực này là đây bây giờ chúng ta cùng nhìn vào cái vị trí này để có thể nhìn vào bên trong ảnh rõ hơn nhé đợi mình có thể nó loát sẽ hơi bị lâu một chút tôi chơi khá nhiều Và cái máy này có vẻ chậm chậm đây đây có cái ảnh đây nó cũng có một cái nhà như thế này nhà màu trắng trắng như thế này đây là hiện trường ờ, tai nạn đây trường vụ tai nạn và các bạn nhìn thấy có một công nhân đang đứng ở đây đang điều rất là khó hiểu đấy phía bên dưới này chính là cái khu vực à, đây có thể là ở vị trí này nhưng tôi đoán là khả năng cao nó sẽ xảy ra ở ngay tại bãi đất này đấy bởi vì do cái Google map này nó chưa được cập nhật nhiều lắm cho nên là các bạn hãy thông cảm một tí đây là cũng có một cái đường tam giác đây thôi đây là cái bãi đất nó xây như thế này này đây có một cái công trình cao như thế mà xây nó chết tận 10 người mà điều không thể chấp nhận được đó Bây giờ chúng tôi xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video sau nhé. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.